anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến hạnh phúc trong tay rồi bước thôi em ơi mọi chuyện cứ để đó có anh lo sang nhà nhà và xã xưa câu với chầu làm qua đưa ngày bước lên sẽ hoa anh hát câu ca đưa em về nhà đường mãi đi